Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy thứ hai ngày 27 tháng 7 năm 2021, tức ngày 18 tháng 6 năm 2021 âm lịch, ngày Bính Tý, tháng Ất Mùi, năm Tân Sửu, còn giáp xung ngày Bính Tý hôm nay là Canh Ngọ, Mậu Ngọ, còn giáp xung tháng Ất Mùi là Kỷ Sửu, Quý Sửu, Tân Mão, Tân Dậu. Một, Tử vi tuổi Tý, chính quan soi đường nên người tuổi Tý đã tìm được động lực trong công việc, nhanh chóng tìm được mục tiêu cho bản thân, lúc này, bạn chỉ muốn hoàn toàn tập trung vào mục tiêu đó. Dù người khác có nói ra nói vào đi chăng nữa, kế hoạch tiến triển đúng như dự kiến, những chú chuột thuận lợi vượt qua những khó khăn, trở ngại trước đó và giải quyết được những vấn đề phát sinh bất ngờ, cấp trên có thể sẽ trao cho bạn cơ hội để thể hiện năng lực của mình. Hãy cố gắng làm tốt nhất có thể. Tuy nhiên, ngày thủy khí vượng có thể gây ra một vài vấn đề về sức khỏe của con giáp này, nhất là vấn đề về thận. Có thể những căng thẳng về công việc trước đó dồn nén khiến cho bạn không thể nghỉ ngơi thoải mái, dẫn đến những vấn đề về sức khỏe phát sinh. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ, quý nhân phù trợ, thìn, thân, sửu. 2. Tử vi tuổi sửu ngày, quý nhân lục hợp nâng đỡ. Người tuổi sửu được che trở nên vận trình tình cảm có phần khởi sắc hơn, tình cảm vợ chồng càng ngày càng son sắt sau khi hóa giải căng thẳng trước đó. Có thể sẽ đón tin vui thêm con cái, người độc thân đừng ngại tham gia những buổi giới thiệu, gặp mặt, biết đâu từ đó bạn có thể tìm thấy người tâm đầu ý hợp với mình, chứ nên mãi luẩn quẩn trong những chuyện đã qua, chặt đứt con đường hạnh phúc của mình, song dường như quá để tâm đến chuyện tình cảm riêng tư mà con giáp này có phần mất tập trung cho công việc. Lại thêm sự xuất hiện của thương quan báo hiệu một ngày làm việc chẳng mấy suôn sẻ với những chú trâu. Bạn không để tâm vào công việc nên dễ vướng phải những tranh chấp với đồng nghiệp khi hai bên không có sự thống nhất với nhau. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ quý nhân phù trợ, tị, dậu, tí. 3. Tử vi tuổi dần, thiên ấn nâng đỡ, người tuổi dần trong thứ bảy này có thêm sự tự tin khi đứng trước các quyết định, tinh thần thăng hoa giúp bạn thêm phần sáng suốt, bạn không ngừng phấn đấu để đạt được kết quả tốt nhất nên mọi chuyện đều sẽ trở nên thuận lợi hơn bao giờ hết. Ngay lúc này, những chú hổ có thể lên các kế hoạch dài hạn để duy trì những gì mình đang có và đảm bảo một tương lai tốt đẹp cho sau này. Nếu chưa gì đã vội hài lòng với hiện tại, Đến một lúc nào đó, lợi thế rồi cũng cạn kiệt. Khi ấy bạn sẽ lại phải cố gắng lại từ đầu sẽ rất vất vả. Ngũ hành tương sinh, người độc thân sẽ nhận được nhiều lời đề nghị kết bạn, làm quen từ người khác phái. Nếu bạn cũng chưa có đối tượng hẹn hò thì hãy thử cho mình thêm cơ hội xem nhé. Không yêu thì làm bạn cũng được mà. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ, quý nhân phù trợ, ngọ, hợi, tuất. 4. Tử vi tuổi mão, xem tử vi 12 con giáp, cục diện tí mão tương hình gây nên những suy nghĩ tiêu cực bất thường trong đầu con giáp tuổi mão. Bạn chỉ quan tâm đến cảm xúc của mình mà sẵn sàng gây hấn với những ai đối chọi với mình. Lúc này, bạn có thể sẽ đắc tội với người khác vì sự ngang ngược đó. Hôm nay, khi muốn nhận xét về người khác, bản mệnh nên chú ý lựa chọn những từ ngữ uyển chuyển, không gây tổn thương cho người nghe, cho dù bạn góp ý một cách đầy thiện ý đi chăng nữa, nếu truyền đạt không tốt thì cũng sẽ gây phản tác dụng. Thủy sinh mộc cho thấy bạn có một tình yêu vô cùng ngọt ngào khiến người khác ghen tị. Đối phương là điểm tựa tinh thần vững chắc, chính tình yêu sẽ là động lực giúp bạn cải thiện cuộc sống của mình và vượt qua mọi khó khăn. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ, quý nhân phù trợ, tuất, hợi, mùi. năm Tử vi tuổi thìn, tam hợp xuất hiện trong tử vi thứ ba của người tuổi thìn báo hiệu những suôn sẻ về các mối quan hệ cả công lẫn tư của con giáp này. Một số mâu thuẫn, tranh chấp trong công việc tồn động trước đó cũng nhanh chóng được xử lý, tình cảm lứa đôi suôn sẻ hạnh phúc, bạn còn chần chừ gì nữa mà không chủ động thể hiện năng lực bản thân, chắc chắn bạn sẽ còn thành công hơn nữa, nhất là khi bên cạnh bạn luôn có quý nhân sẵn sàng trợ giúp bạn một tay khi đương đầu với khó khăn, đừng tìm kiếm đâu xa, quý nhân có thể là bất cứ ai ở ngay bên cạnh bạn đấy, chẳng những vậy, có thực thần chiếu mệnh, những chú rồng còn vui mừng đón vận trình tài lộc thăng cấp ầm ầm, đặc biệt là người làm kinh doanh, chuyện buôn bán thuận lợi suôn sẻ vô cùng, hàng hóa không có tồn đọng, lợi nhuận tăng thêm gấp nhiều lần, giờ tốt trong ngày, 23 giờ đến 1 giờ, quý nhân phù trợ, dậu, tí, thân. 6. Tử vi tuổi tỵ Hôm nay, người tuổi tỵ có tỷ kiến tương trợ nên không cần phải lo lắng quá nhiều về công việc, Mọi chuyện dù khó khăn đến đâu thì cũng đều có cách giải quyết của riêng nó, bản mệnh biết điều mình muốn là gì nên không ngần ngại vượt mọi trông gai, trở ngại để tiến bước. Có điều hôm nay ngũ hành thủy hỏa bất dung nên ảnh hưởng khá nhiều đến vận trình tình cảm của những chú rắn. Bản mệnh có thể sẽ đánh mất những gì mình đang có nếu không biết gìn giữ và trân trọng hạnh phúc hiện tại, chẳng có gì là mãi mãi. Tình cảm có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Trong ngày này, vị trí của thai thần ở hướng Tây Nam phía ngoài phòng bếp, bếp lò và phòng giã gạo. Do đó,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 Bản mệnh cảm thấy mệt mỏi khi cứ phải hết lần này tới lần khác giải thích những chuyện mình không làm nhưng nửa kia cứ luôn ghen tuông mù quáng, kiếp tài ngáng trở. Đường tài lộc của những chú ngựa cũng không được vượng cho lắm, con giáp này dễ bị kẻ xấu lợi dụng, tiền bạc mồ hôi nước mắt cuối cùng mất đi không chút luyến lưu. Bạn cần phải thận trọng trước những lời mời gọi đầu tư, đừng nghĩ kiếm tiền là chuyện dễ dàng, bạn nên bình tĩnh suy xét, xem các phương án dự phòng, đồng thời tự cân nhắc về khả năng của mình,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 Mối quan hệ giữa con giáp này và người thân cũng không mấy hòa hợp do đôi bên có những ý kiến bất đồng, chính vì lẽ này mà tình cảm đôi bên dần dần xa cách. Không khí gia đình rơi vào căng thẳng, lạnh nhạt, thương quan cũng nhắc nhở con giáp tuổi mùi nên tập trung làm việc hơn. Bạn cần phải xác định được mục tiêu mình muốn hướng đến là gì chứ không phải nay chán mai nản rồi bỏ cuộc chẳng vì lý do gì cụ thể. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ, quý nhân phù trợ, hợi, mão, ngọ. 9. Tử vi tuổi thân, người tuổi thân được tam hợp che chở trong hôm nay nên những mong mỏi tình duyên trước đó của bạn sẽ sớm thành hiện thực thôi. Người độc thân hãy chuẩn bị tinh thần đón tình yêu gõ cửa đi nhé. Thiên tài độ mệnh, những chú khỉ còn dễ gặp được lộc trời cho trong hôm nay, kế hoạch kinh doanh nào cũng thu về khoản lợi nhuận không nhỏ. Người làm công ăn lương ngoài thu nhập từ công việc chính thì sẽ được giới thiệu việc làm thêm, hãy cố gắng sắp xếp thời gian nhé. Theo Hải Thượng Lãn Ông, hôm nay ngày 18 âm lịch,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 Công việc trục trặc phần nhiều do có kẻ tiểu nhân phá hoại, chính tài giúp con giáp này có nguồn thu ổn định với tài chính vững vàng từ công việc chính. Bản mệnh cần tập cho mình thói quen lên kế hoạch chi tiêu chi tiết và cụ thể để tránh việc thâm hụt vào những thứ không thực sự cần thiết. Kim sinh thủy, những chú gà độc thân có thể sẽ tìm được tình yêu mình mong đợi đã lâu khi được đào hoa dẫn lối. Bản mệnh hãy mở lòng mình và đón nhận, đừng e dè sợ hãi vì những chuyện chưa tới, còn các cặp đôi thì không có điều gì cần lo lắng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 Tuy nhiên, đường tài lộc vượng cũng chẳng thể giúp gì cho đường tình duyên của tuổi tuất ngày hôm nay, thủy thổ xung khắc. Các cặp vợ chồng có thể nảy sinh tranh cãi, mâu thuẫn từ chuyện nuôi dạy con cái, ai cũng cho mình là đúng và không muốn nghe theo lời của đối phương. Người độc thân có vẻ như quá mải mê kiếm tiền, chẳng còn thời gian để chăm sóc bản thân nữa là chuyện tìm kiếm một nửa cho mình, để đến khi cảm giác cô đơn ùa về bạn mới thấy cần một bờ vai ở bên cạnh nhưng lại chẳng có ai cả. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ, quý nhân phù trợ, ngọ, mão, dần. 12. Tử vi tuổi hợi, thiên quan giáng họa, người tuổi hợi cần chuẩn bị tinh thần đối diện với nhiều khó khăn trong công việc vào ngày hôm nay, hãy chú ý giữ thái độ bình tĩnh, ôn hòa trong mọi tình huống, một cái đầu lạnh sẽ giúp bạn suy nghĩ tỉnh táo hơn và tránh được những xích mích có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Công việc đã chẳng được suôn sẻ nhưng bạn còn đau đầu không kém khi đối mặt với những lời trách móc của nửa kia.